Kính thưa đại chúng, ạ, câu hỏi từ nick Facebook Trịnh Thị Lài. Đó. Trịnh Thị Lài hỏi thế này, Kính Bạch Thầy, gia đình con sắp có một thành viên mới. Chúng con đang muốn tìm đặt cho cháu một cái tên thật đẹp, thật ý nghĩa, mong tương lai cháu được thuận lợi, bình an. Sau khi tham khảo các cách đặt tên như đặt tên con theo phong thủy, đặt tên hợp với mệnh của cha mẹ, vân vân thì con cũng chọn được một vài cái tên như ý. Tuy nhiên, ông bà con lại cho rằng tên đẹp thì khó nuôi, cứ đặt thật xấu cho dễ nuôi. Con gái phải có cái chữ thị, con trai phải có cái chữ văn thì mới đúng. <laughs> Thưa Thầy, chúng con nên làm thế nào để cháu bé vừa có tên đẹp lại vừa dễ nuôi ạ? À? kính mong thầy giúp gia đình con với chứ con xin cảm ơn thầy <laughs> ừ. à, đây là cô trinh thị lài à, à, chuẩn bị sinh cháu à, bây giờ thì đặt tên cho cho con đó cũng là vấn đề thầy cũng à, rất là hay được các phật tử thỉnh thầy đặt tên cho các cháu nghe không à, rất nhiều đấy à, hôm nay cũng phải cho một cháu một cái tên nữa thì thưa đại chúng cái tên thì đúng là gắn với con người suốt một đời khi mà đã là cái tên chính thức đó, nó đi với chúng ta suốt cuộc đời thì chẳng ai muốn mình có cái tên nó xấu xí cả phải cái tên xấu ngày xưa các cụ nhà mình ấy vì cái thời trước ấy, sinh đẻ rất khó nuôi đẻ chín mười người nhưng mà có khi nuôi được hai ba người ốm đau bệnh tật rồi dịch nọ dịch kia rồi chết Đấy, cho khó nuôi rồi là cuộc sống vật chất nó cũng nghèo khổ nữa thuốc men không có nuôi được đứa con rất là khó cho nên các cụ mới nghĩ ra cách là đặt tên con cho nó xấu thôi để dễ nuôi nghe không để dễ nuôi có những cái tên thì buồn cười lắm ừ, ở quê thầy thầy cũng xin phép cái gia đình này ở quê có gia đình đặt tên con thế này tên một loạt rất, rất là rất là vui à, tên là bướng bỉnh chỉnh thỉnh thoảng <laughs> chúng đây có đây là thật đấy à, xin phép gia đình nhà anh bướng anh bỉnh thầy kể câu chuyện này các cụ vì nghĩ là con khó nuôi thôi đặt thế anh bướng anh bỉnh chỉnh thỉnh thoảng <laughs> phải điều chỉnh thỉnh thoảng từng người một đấy thầy chúng đấy. vì nghĩ thế thế rồi đặt tên con là gì là lấy cái cái lia cái mẹt cái rổ cái giá đặt tên cho con có nhiều cái tên buồn cười lắm à, hôm trước thầy cũng có cái đọc báo nói có cái tên rất lạ à, có tên là họ mai thì đặt tên là mai thanh toán à, mai thanh toán Đấy. đoàn văn nghệ ví dụ thế à, bùi như lạc <laughs> đặt luôn lạc bùi mà đặt bùi như lạc luôn anh đào văn lỗ có luôn đấy, có thật đấy những cái tên thật à, thế có cái anh này họ phí đến ờ, ba bốn cô con gái rồi đến cô thứ tư thứ năm vẫn con gái đặt luôn là phí công anh <laughs> đẻ phí công anh đặt luôn phí công anh tức là Đấy, nhiều cái tên tức là đặt tên một cách rất là vô tư tức là chúng ừ. còn nhiều cái tên buồn cười lắm cơ nên cho nên ờ, mấy cái anh mà làm ờ, hộ tịch cổ tiếc đó có lần đăng lên báo có cái tên buồn cười lắm à, rất là buồn cười thế thì thầy thấy là cái câu chuyện đặt tên này nó cũng rất phức tạp ừ, tạp có nhiều người thì xem nó rất là nhẹ à, bực ai cũng đặt tên cho con mình lấy cái lúc mình bực cũng đặt tên à, đi làm cái việc gì không được như ý về đẻ đứa con cũng là đây có cái cô tên là lê thị vô lý đặt tên lê thị vô lý luôn đó đây là có đấy thưa đại chúng ừ. mà những người làm hộ tịch kia họ đọc đến cái tên họ cũng giật mình luôn cái tên này buồn cười rất buồn cười thì kính thưa đại chúng, bây giờ chúng ta với nhà Phật thì nhìn cái việc đặt tên nó thế nào? Nói vui một chút như thế, nhưng còn cái việc thật sự thì thế nào? Chúng ta biết rằng cái tên ấy, để đặt cho người hay đặt cho vật là do ai, do chính chúng ta nghĩ ra. Chúng ta gắn cho, cho sự vật, sự việc, à, cho con người một cái tên để phân biệt thôi. Để chúng ta để phân biệt giữa người này với người khác không? cái tên để phân biệt nhưng trong cái nhà này thì cái này gọi là cái cột vào cái kia là cái kèo đó nó đặt tên mỗi vật mỗi vật đều có cái tên để phân biệt và tên ấy là do con người chúng ta đặt ra loài vật nó không đặt tên đâu thưa đại chúng không có con người thì chả có tên của ai trên thế giới này hết ấy, của loài nào hết ấy. mà loài người chúng ta đặt tên ừ. chúng ta gán cho thế và ngôn ngữ thì mỗi dân tộc một ngôn ngữ khác nhau tại chúng thế vào đấy khác nhau ví dụ chúng ta gọi là người nhưng tiếng anh thì gọi là man dụ hạn thế vào ờ, phụ nữ người ta gọi là woman đấy. mình thì phụ nữ hay là đàn bà thế thì họ gọi khác nhau đấy. Ờ, mình gọi là bố thì họ, họ gọi là ba ba ví dụ thế nó, nó khác nhau vậy thì mỗi ngôn ngữ là khác nhau và cái tên đặt cho sự vật hiện tượng cũng khác nhau. Vậy giữa cái tên mình gọi là danh với con người gọi là cái thể đấy, nó không phải là là cái gì phải gắn bó với nhau. Để chúng thấy, không phải gắn bó với nhau, mà do mình đặt thôi. Đó. Mình thích đặt tên con mình là gì là tùy mình. Nhưng mà khi đặt rồi, đã vào giấy khai sinh rồi thì cái tên nó ổn định đi suốt cuộc đời. Thì nhà Phật thì nhìn rất rõ giữa cái danh và cái thể nó không phải là liên hệ với nhau hay là ràng buộc gì với nhau mà nó chỉ là cái phân biệt để gọi thôi. À, không phải tên người ta xấu là người ta bản chất xấu. À, cũng là viên ngọc, làm viên ngọc nhưng có khi mình đặt cho nó một cái tên gì đấy nếu không biết, lúc chưa biết nó ta không gọi nó là ngọc, ta gọi nó là hòn đá thôi. À, nhưng khi biết là ngọc thì ta gọi nó là ngọc ngọc thì cũng là đá thôi thưa đại chúng à, thế thì có phải vì gọi nó là đá hay là ngọc mà nó mất cái giá trị nó đâu nếu nó thật giá trị đó thì đại chúng phải rất rõ giữa cái danh và cái thực nó thực sự là không tác động không ảnh hưởng đến nhau thì tên chỉ là tên do mình đặt ra à, mình muốn gọi là gì nó là như vậy đó nó là như vậy thế để chúng ta hiểu thế nhưng với con người thì vì con người ta thì sống trong xã hội, cho nên cái tên khi đặt cho một người là nó gắn liền với người ta suốt cuộc đời. Nếu mà một cái tên mà nó xấu xí thì có thể cũng làm cho người đấy bị ảnh hưởng chút ít, nghe không? Nghe cái tên nó ngồ ngộ, buồn cười, wow. thì người ta cũng thấy đi giao tiếp người ta cũng thấy nó có những cái nó ngại ngùng và khi bố mẹ đặt cho mình cái tên xấu ví dụ các anh tên là anh bướng đấy mà đi làm việc thì người ta đã ngại rồi không cái ông này ông là ông bướng, không? thế là người ta cũng sẽ, sẽ, sẽ, sẽ ngại ngày và ngồ ngộ người ta buồn cười. Thế thì đối với con người thì cái tên nó ảnh hưởng là ảnh hưởng trong quan hệ giao tiếp thôi, chứ không phải do cái tên đó nó đem cái gì xui xẻo hay là không xui xẻo. Cái tên đó nó mang tính chất về phong thủy, về âm dương. À, nếu bây giờ có hẳn những cái, cái khoa người ta bảo khoa đặt tên, và mất tiền đấy thưa đại chúng đặt tên theo phong thủy đặt tên theo âm dương hợp mệnh với cha với mẹ hay không thầy cũng có xem qua cái này họ cũng bày vẽ dữ lắm à, cái tên này là âm hay tên này là dương tên này thuộc về mệnh gì tên kia mệnh gì xem có đối nhau hay không Đấy, họ đặt ra rất nhiều thứ nhưng quả thật thì nó không phải là như vậy đại chúng tất nhiên bây giờ thời đại này không ai chọn cho con mình một cái tên xấu cả và chọn cho con mình những cái tên nào đó nó đẹp nó có cái hy vọng và nó mang những cái sự phấn đấu rèn luyện vươn lên đó đấy nhá thế thì đại chúng rất rõ là tên nó không phải là cái mà từ đó nó quy định lên con người những cái tốt đẹp của con người là do nghiệp và phúc báu của người ta con mình nó tốt đẹp hay xấu là do nghiệp phúc của nó do nghiệp của nó nếu cháu bé đó nó được thừa hưởng những cái cái nghiệp thiện từ đời trước rồi trong một cái truyền thống gia đình tốt thì đặt cái tên có xấu đi chăng nữa nó vẫn tốt đẹp Đấy, thưa đại chúng có, cũng có rất nhiều người có cái tên xấu xí nhưng rồi họ vẫn rất là tốt đẹp chứ đâu có phải là không tốt đâu thưa đại chúng đó, không phải nó như thế thế thì ở đây chúng ta thấy là xấu tốt nó vẫn quan trọng là ở ở nơi con người không phải ở cái tên không phải cái tên đâu thưa đại chúng nào có khi một người tên xấu mà sau này họ thành công thì cái tên đấy lại trở thành những cái biểu tượng thầy nói vui ấy, như cái, cái chữ tên ba vàng này này vì chùa mình có hai cái tên cái tên tên tự là bảo quang là tên bảo quang nghe rất hay bảo là là quý báu quang là ánh sáng ánh sáng quý báu hay lắm có nhiều người đến đây bảo thầy là thầy đổi tên đi gọi là tên bảo quang đi bảo quang tự đi thế nhưng cái tên ba vàng này thì thầy thấy người dân đây người ta đều gọi là ba vàng mà thầy bảo ba vàng thì tuy nghe nó hơi ngộ ngộ mà hơi ngộ ngộ tên chùa chùa ba vàng một vàng cũng đã quá lắm rồi còn ba vàng <laughs> không hiểu thế nhưng thầy bảo cái tên này rồi lại hay đấy ừ. đó. Thế là hồi ấy thầy mới nói với bác bí thư tỉnh nên thầy bảo, thôi cứ cho thầy giữ cái tên này lấy tên này làm tên giao dịch và đúng đại chúng thấy bây giờ ba vàng mình có nổi tiếng không nó nổi tiếng như thường <laughs> ừ. nó không phải ở cái tên mà nó vẫn là cái phẩm chất cái nội hàm ở trong cái tên đấy nghe không cái tên đấy bên trong nó đó là cái gì đó chính là tăng ni và phật tử chúng ta là nội hàm của cái tên này cái tên ấy dù không phải ba vàng đi chăng nữa không? mà ba cục đất đi chăng nữa thầy nói ví dụ ở dưới hạ long có cái chùa tên là chùa quýt ấy à, có một cái chùa tên chùa quýt à, nếu mà ở đấy mà tăng chúng tu hành tốt à, thì cái chùa đấy vẫn nổi tiếng như thường à, không phải là không cái quýt thì có phải là hay đâu nhưng mà <laughs> nếu mà tăng chúng tốt phật tử tốt thì chùa đấy cũng sẽ nổi tiếng thôi cho nên thực sự thì cái tên ấy, nó không phải là cái tính định mệnh quy định ảnh hưởng đến uh, hạnh phúc hay bất hạnh của một con người à, mình phải khẳng định cái điều đó tuy nhiên chúng ta cũng không nên đặt cho con mình những cái tên nó xấu xí à, à, đấy tên là ờ, rổ giá rồi lia rồi mẹt rồi thúng không đặt những cái tên đấy mà các cụ ngày xưa thì có thể đặt thớt các cụ đặt như thế nhà không đặt nhé thế thì ở chỗ này chúng ta hiểu rất rõ với tinh thần đạo phật tốt xấu là ở phẩm chất con người con người ấy là thừa kế phúc nghiệp của đời trước cộng với truyền thống giáo dục của gia đình và sự nỗ lực của bản thân bây giờ cái đó vẫn là cái quan trọng nhất cho nên các cha các mẹ khi mà sinh con thì thầy khuyên Ờ, cũng nên chọn cho con mình một cái tên đẹp để cho con mình nó phấn đấu nghe cái tên đấy ví dụ đặt tên là đức đặt tên là minh đặt tên là hiền ví dụ thế thầy lấy là dũng ví dụ thế ví dụ thế còn rất nhiều cái tên nữa nó rất là hay ờ, để cho con mình nó nghe đấy nó phấn đấu và cũng là cái hy vọng của cả gia đình như bác hồ chúng ta đấy phải không hồi bé đặt tên là nguyễn sinh cung đúng ra gọi là cơn ấy đấy. Thế rồi lớn lên bác đặt là nguyễn tất thành bác đổi tên rồi nguyễn ái quốc bác có rất nhiều tên khác nhau, còn nhiều tên nữa cơ. Đó. Thế thì mỗi cái tên nó đều là thể hiện những cái ý chí của bác. À. Thế thì con chúng ta cũng thế, nên đặt những cái tên nó có ý nghĩa, chứ không nên đặt những cái tên như vừa, vừa nãy Thầy nói, nghe không? <laughs> thì nghe nó, nó không hay, nhưng biết rằng tên nó không phải quyết định số phận của con mình, nghe không? không phải quyết định, mà phẩm chất con mình, phúc báu hay nghiệp của nó quyết định cuộc đời của nó sướng khổ thành công hay thất bại là phúc nghiệp của con mình cho nên bố mẹ thì đặt quan trọng nhất là phải tích lũy phúc báu dạy cho con mình tích lũy phúc báu rèn cho con mình biết tu tập đạo đức trí tuệ hai cái đó làm lên giá trị của con mình vâng, và bên cạnh đó mà có một cái tên đẹp nữa thì rất tuyệt vời nhé đấy thì thầy xin ờ, trả lời cho cho bạn lai ừ.